quanh Thì vòng quanh cái xe à? Tí đi rồi tí mẹ lấy rẻ mẹ đau Mẹ rửa xe à? Cháu rửa xe à? Con rửa làm sao được